Hello, hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với ờ, buổi chia sẻ tối nay của Quang Dũng DVD ạ. Hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị các bạn đó là ờ, trong quá trình hồi phục ờ, của giá vàng vừa qua thì chúng ta sẽ có hành động như nào tiếp theo trong thời gian tới ạ. Ở trước khi mà Dũng chia sẻ cái phần chính của cái buổi hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những cái quy luật luật vận động của vàng trong quá trình vận động nó như thế nào bởi vì nếu chúng ta nắm được nguyên lý chúng ta nắm được cái quy luật vận động của nó thì chúng ta sẽ biết rằng nó sẽ vận động ra sao nguyên lý nó sẽ uh, biến động như thế nào và quy luật đầu tiên chúng ta cần nắm rõ được đó là quy luật lượng đủ chất đổi à, quy luật lượng đủ chất đổi nó giống như chúng ta thấy rằng là các nhà đầu tư lớn các quỹ lớn họ thu gom vàng đặc biệt là thu gom cái những hợp đồng tương lai bởi họ cho rằng trong thời gian tới giá vàng sẽ lên à, nguyên nhân chính đó là những cái bất ổn giữa Mỹ và Trung Quốc đó là chiến tranh thương mại xảy ra trong suốt thời gian vừa qua dẫn đến họ lo ngại vấn đề là khủng hoảng kinh tế và nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân trầm trọng hơn đó là dịch vận dịch bệnh Covid xuất phát từ Trung Quốc diễn ra trong suốt thời gian qua chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là các ngân hàng trung ương các ngân hàng thế giới bắt đầu bơm tiền ra để kích kinh tế mà khi mà bơm tiền ra kích thích kinh tế để chống suy thoái kinh tế thì chúng ta biết rằng là đồng tiền sẽ mất giá và giá vàng sẽ có xu hướng giảm mạnh đặc biệt là đồng USD trong thời gian vừa qua là mất giá khá mạnh nên chính vì vậy thì đây là nguyên nhân dẫn đến giá vàng có xu hướng tăng trong thời gian vừa qua có một số bạn có hỏi là có phải là những cái uh, tác động mà chúng ta thấy là những thông tin nó diễn ra trên thị trường thì nó làm cho giá vàng thay đổi hay không thì thông thường nó không phải như vậy bởi vì chúng ta biết rằng là quá trình tích lũy vàng hoặc là quá trình phân phối vàng nó cần phải có những cái chu kỳ nhất định và cái chu kỳ đó chúng ta gọi là à, một cái chu kỳ đó là quy chu kỳ lưỡng nguyên khi mà cổ phiếu hay là vàng hoặc là một bất cứ một lĩnh vực nào đó nó tăng tốc với một tốc độ chúng ta gọi chạy nước rút thì sớm hay muộn nó sẽ dẫn đến một cái giai đoạn đó là quá trình lao dốc và đi xuống rất là mạnh nếu các nhà đầu tư không hiểu biết thì trong cái chu kỳ chúng là tăng tốc đó thì thông thường nhà đầu tư sẽ lao vào mua và giống như là bất chấp cái những cái thông tin cảnh báo khác bởi vì chúng ta thiếu kiến thức chúng ta thiếu kinh nghiệm hoặc là chúng ta nghe một ai đó trên diễn đàn nghe một ai đó trên thị trường nghe những cái thông tin mà nó không chính xác và chúng ta không hiểu về nó dẫn đến là việc chúng ta bị đầu tư mang tính chất là theo cảm tính và khi mà chúng ta đầu tư theo cảm tính thì điều gì sẽ diễn ra với cái số tiền mà chúng ta bỏ ra trong lịch vào đầu tư và Dũng biết rằng là trong suốt thời gian vừa qua có rất nhiều nhà đầu tư khi mà tham gia mua vàng vào sau đó giá vàng lao dốc và chúng ta bán ra thì ở phần này Dũng sẽ trước khi mà chúng Dũng chia sẻ về giá vàng thì để chúng ta có thể thấy được là những cái dấu ấn trong cái thị trường vàng trong suốt thời gian gian qua với những cái quá trình phân tích kỹ thuật mà các bạn có thể thấy được trên những cái biểu đồ để các bạn có thể hình dung được với những ai mà chưa biết về vàng hoặc là với những kiến thức mà rất đơn giản chúng ta cũng có thể nắm rõ được vàng sẽ biến động ra sao ok các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã nói về một cái quy luật đó là quy luật tích lũy ở trong quá trình tích lũy chúng ta thấy là thời gian trong thời gian rất dài giá vàng đã tích lũy rất là lâu thậm chí là cả một cái chu kỳ rất là dài đấy đây là một quá trình tích lũy của các nhà đầu tư lớn hay là chúng ta gọi là các quỹ lớn trong suốt thời gian vừa qua khi mà trong quá trình tích lũy này thì ờ, Dũng cũng chia sẻ đây là cơ hội để chúng ta có thể mua vào nếu các bạn có thể xem lại cái video của Dũng về vàng Dũng sẽ up lên ở phía dưới để các bạn có thể xem lại chúng ta phân tích về vàng tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là trong quá trình tích lũy lượng đủ thì chất sẽ đổi đúng không ạ tức là các nhà đầu tư lớn hay là chúng ta các quỹ lớn họ tích lũy được vàng thì việc mà giá vàng bắt đầu có sự thay đổi tạo ra những cái chúng ta gọi là tạo ra những nền như này đó những cái nền mà tiếp tục tích lũy trước khi mà bước ra một giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn tăng tốc thông thường giai đoạn tăng tốc này thì phần lớn các quỹ bắt đầu họ sẽ bán ra phần lớn các nhà đầu tư cá nhân hoặc là phần lớn các nhà đầu tư gọi là nhỏ lẻ bắt đầu lại mua vào ở trong những đoạn gọi là tăng tốc này nên chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là trong đầu tư thì những người thiệt thòi nhất đó là những nhà đầu tư cá nhân bởi vì họ không hiểu quy luật của nó vậy trong quá trình này chúng ta đã biết rằng là rõ ràng ở đây thì ờ, cái việc mà Trung Quốc việc mà Covid nó đang diễn ra rất là dài dẫn đến cái việc mà phần lớn các quỹ các tổ chức họ e ngại việc mà suy thoái kinh tế nên việc họ thu gom trong cái kênh xu hướng đi lên rất là mạnh mẽ nếu chúng ta nhìn về cập nhật về xu hướng của giá vàng trong thời gian vừa qua nó đang trong quá trình đi lên rất là rõ ràng nếu những ai đã quan sát theo dõi những cái chia sẻ của Dũng trong suốt thời gian qua thì Dũng đã các bạn cũng đã thấy à, tuy nhiên thì việc mà giá vàng tạt đỉnh này có lẽ là bây giờ là lúc mà chúng ta cần phải xem xét xem là đánh giá một cách khách quan nhất đúng không ạ thì trước khi uh, chúng ta nói về cái giá vàng thì các bạn sẽ thấy được là khi mà giá vàng đặt đỉnh là khoảng độ 2060 đúng không ao thì cái vấn đề ở đây đặt ra là việc mà giá vàng bắt đầu có những đợt điều chỉnh mạnh thì gần như ở trên thị trường vàng chúng ta biết rằng là đặc biệt là Việt Nam thì thực sự là chúng ta đã thấy là giá vàng đã về mức là 1753 ờ, ờ, tức là lúc đó người ta bán tháo hoảng loạn người ta bán tháo thực tế là các um, tổ chức họ mua vàng họ uh, đẩy cái rủi ro cho cái nhà đầu tư nên chính vì vậy thì họ tạo ra cái độ chênh lệch rất là lớn khi mà giá vàng vẫn ở mức là 1.800 1.878 ở đây khi mà giá vàng về 1.878 ở đây thì thực tế giá vàng lúc này nó lên khoảng độ 55 56 đúng không 55 56 nhưng trên thị trường vàng thì chúng ta thấy là các tổ chức họ mua vàng lúc đó nó chỉ khoảng độ 47 48 đúng không 4748 hoặc là 50 ở trong cái vùng rất thấp như này nên do chúng ta thiếu kinh nghiệm nếu thực ra nếu chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ mua ở cái đoạn này bởi vì lúc này giá vàng nó đang bị bán tháo và nó chênh lệch rất là lớn nên chính vì vậy đây là cái bài học mà chúng ta cần phải nắm rõ được nếu chúng ta hiểu rõ về biểu đồ vàng bởi vì chúng ta không quan tâm đến gì ạ không quan tâm đến giá vàng trên cái thị trường thế giới là đang ở 17 giờ 1878 mà thực tế chúng ta lại quan tâm đến cái giá của chúng ta là nó đang ở mức là uh, 47 48 48 49 trong thời gian vừa qua tại vì rất nhiều các tổ chức đã uh, đẩy cái ờ, biên độ giá vàng rất là thấp nên dẫn đến một tình trạng là chúng ta lo lắng chúng ta sợ hãi chúng ta bán tháo tuy nhiên thì chúng ta nhìn cái giá vàng thực sự giao dịch uh, ờ, tương hợp đồng tương lai của chúng ta nó vẫn đang ở mức rất cao nếu lúc đó mà chúng ta hiểu rõ thì chúng ta sẽ thấy là việc mà chúng ta uh, sẽ giữ ở giá vàng lúc đấy khoảng 56 55 56 là hợp lý thay vì chúng ta lại bán tháo rất là mạnh đây là lý do dẫn đến là rất nhiều nhà đầu tư cá nhân chúng ta không hiểu rõ chúng ta sẽ gặp rất nhiều uh, rủi ro trong việc đầu tư vàng vậy giá vàng trong thời gian tới nó diễn ra như thế nào Dũng biết rằng rất nhiều các anh chị em đang phân tích về giá vàng đang nói về giá vàng nhưng về nguyên lý khi mà cái giá vàng đã đỉnh ở vùng này Dũng đã chia sẻ với chúng ta đó là quá trình này là quá trình điều chỉnh đúng không ạ quá trình này điều chỉnh nó diễn ra à, thứ nhất là diễn ra hai kỳ bản kỳ bản thứ nhất là nó tiếp tục hồi phục hồi phục đến trên 2.000 tức là trên 2.000 ao khi mà nó hồi trục trên 2.000 ao thì nó lại tiếp tục test lại test lại cái đáy tức là chúng ta thấy là sự dao động trong cái vùng này nó rất lớn nên việc mà chúng ta mua vàng trong đoạn này nó sẽ mang tính chất là nó mang tính nhảy cóc nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta mua thực sự thực sự là nó rất là rủi ro nó giống như chúng ta giai đoạn đỉnh này giai đoạn đỉnh chúng ta đã nhìn thấy này khi nó lên nó lại rơi rơi nó hồi thậm chí là vượt đỉnh đấy thậm chí nó vượt đỉnh sau đó lại giảm rất mạnh nên chính vì vậy thì chúng ta hiểu rằng là trong quá trình đầu tư vàng thì tất cả những cái giai đoạn nhé chúng ta gọi là tất cả những giai đoạn mà chúng ta biết được nó sẽ đều xảy ra tình trạng là khi nó biến động rất mạnh và nó hồi và cái thời gian để tích lũy ở trong vùng đỉnh này nó mất rất nhiều thời gian giống như bạn thấy là quá trình nó chạy nước rút này sau đó nó hồi đấy, đây nó hồi sau lại tiếp tục giảm nên cái sự biến động trong vùng này nó rất lớn nên ai mà đã đầu tư vàng hiểu rõ về vàng thì chúng ta hiểu là quá trình mà nó chạy nước rút nó giảm rất là mạnh sau đó hồi và quá trình tích lũy này tức cái quá trình mà nó tiếp tục tích lũy quá trình và tiếp tục có thể thu gom vàng trước khi nó bước vào một sóng mới thì chúng ta thấy là thời gian nó còn rất là dài đúng không? thời gian rất dài nên việc mà nhà đầu tư cá nhân mà mua vàng đó, ở trong loại này thì thực sự là rủi ro đúng không nói thực sự rủi ro bởi vì nó sẽ dao động rất là lớn đây tất cả những tần số dao động rất lớn bởi vì tâm lý đang gọi là rất là hoang mang hoảng loạn và ở trong bất cứ chu kỳ nào nó cũng xảy ra tình trạng là biến động rất lớn trước khi chúng ta biết rằng là xu hướng nó tiếp tục uh, đi lên hay tiếp đi xuống thì chúng ta cần phải nắm rõ bởi ở đây chúng ta thấy là giá vàng sau quá trình tăng tốc ở, ờ, ở mức là bao nhiêu 1470 đúng không ạ sau đó tăng rất mạnh là 1680 đúng không sau đó thì sau một cái giai đoạn tăng mạnh như thế thì giá vàng thậm chí là giảm đúng về cái đáy cũ đây giảm đúng về đáy cũ nên trong trường hợp này chúng ta biết rằng là khi mà nó chúng ta gọi là quy luật lưỡng nguyên khi mà đã, nó đến một cái giai đoạn gọi là tăng tốc như này thì rõ ràng nó sẽ dao động rất là lớn trước khi nó bước qua một cái chu kỳ mới đặc biệt là cái mốc 2000 đúng không mốc 2000 ao đây là cái mốc là mốc cực kỳ quan trọng trước khi mà nó tích lũy nó vượt qua cái mốc này thì thậm chí là giá vàng có thể lên đến 3.000 thậm chí là cao hơn nên các bạn lưu ý là khi mà các bạn theo dõi cái chia sẻ của Dũng thì các bạn sẽ có thể là quan sát thật kỹ để chúng ta sẽ bước khi mà thị trường vàng bước vào sóng mới thì Dũng sẽ chia sẻ ở trong đoạn trước thì Dũng có chia sẻ hai cái sóng đầu tiên đó là những thời điểm này và sóng tiếp theo giá vàng lúc đấy ở khoảng 51 và khi mà giá vàng ở tầm 60 61 thì Dũng cũng đã chia sẻ là chúng ta cần phải bán ra chúng ta đơn giản là trong quá trình chạy nước rút thì thông thường những cái thời điểm mà bán phải bán vàng ra là khối lượng nó tăng khối lượng hợp đồng tương lai nó tăng rất mạnh và khi khối lượng hợp đồng tương lai tức là người ta gọi là bán sọt hay là bán khống đang bất mạnh thì thông thường nó sẽ có những điều chỉnh rất lớn bởi vì quy luật ngẫu nhiên là nó là nó có một cái là sự đảo chiều trong khi mà nó đến một cái dạng cực đại và trong quá trình đảo đảo chiều này thì trước khi kết thúc một xu hướng mới thì cái vùng này nó có thể dao động rất mạnh đúng không tức là kết thúc trước khi kết thúc dù là tăng hay là giảm thì cái vùng này nó sẽ rộng rộng rất mạnh nên chính vì vậy thì bà con mua vàng thì chúng ta sẽ rất là sót ruột rất là sót ruột trong một cái chu kỳ trong một xu mới bởi vì ở đây là một cái quá trình người ta bán rất là mạnh đúng không cái quá trình người ta bán rất mạnh tức là cái hợp đồng tương lai bán rất mạnh từ 2027 ao xuống 2000 1009 thì để vượt qua cái xu hướng này có lẽ nó cần rất nhiều thời gian nếu trong trường hợp nó có vượt qua thì nó cũng cần phải test lại tức là nó cần phải test lại cái mốc 2000 này rất nhiều thời gian nên chính vì vậy thì để chúng ta mua đầu tư dài hạn thì chúng ta hãy cân nhắc cân nhắc thêm một thời gian nữa hoặc là có một cái trạng thái thứ hai mà chúng ta có thể mua vàng được đó là nó sẽ test lại cái đáy này test đáy là khoảng độ 1851 thì lúc đó Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta có thể mua vàng lúc đó cũng không sao cả bởi vì khi nó test lại ở đây Dũng sẽ biết rằng là quá trình test đây là trả dưới đây quá trình test này nó là cái đáy hay đáy hay không hay là nó lại tiếp tục giảm sâu thì lúc đó chúng ta mua vàng ở thời điểm như vậy nó sẽ an toàn đây thì giả sử chúng ta gọi là quá trình hồi này đây quá trình hồi thì sau đó nó quá trình kiểm tra lại cái đáy cũ cái đáy cũ là cái đáy mà chúng ta thấy là nhà đầu tư bán tháo thì thông thường sau khi nó, nó giảm ở cái đáy cũ thì Dũng tin chắc là ở Việt Nam chúng ta sẽ không bán tháo như trước nhưng, nhưng tuy nhiên chúng ta phải biết rằng cái cái test tại đáy này này 1851 khẩn khoảng 1851 này nó có thành công hay không để chúng ta có thể mua vàng gom hàng vàng trong cái chu kỳ tới đây là một cái phân tích thực sự đơn giản để cho chúng ta biết rằng là với những ai đầu tư vàng thì chúng ta nên hiểu rõ được cái phân tích hiểu rõ được những chiến lược đầu tư vàng thay vì chúng ta mua bán theo cảm tính hoặc là nghe một ai đó hoặc là theo thời sự hay là mách nước ở trên thị trường dẫn đến là việc mà chúng ta mua nó sẽ ảnh hưởng đến uh, số tiền chúng ta túi tiền và tâm đặc biệt là tâm lý chúng ta tích cóp được bao nhiêu uh, tiền đúng không mua vàng sau đó bị lỗ ngược lại đây là lý do mà Dũng muốn chia sẻ những cái chiến lược đầu tư vàng trong thời gian tới vậy ở đây ở trong thời điểm này thì ờ, theo quan điểm của DVD thì chúng ta hãy tạm thời là tránh xa vàng bởi vì trong quá trình nó có hồi phục nó hồi phục rất mạnh sau đó lại điều chỉnh nữa nên chính vì vậy chúng ta đợi nó quá trình ổn định có thể lúc ấy chúng ta mua 63 không sao à, 63 nó phải lên 70 hoặc lên 80 quan trọng là khi nó ổn định khi nó bước vào một chu kỳ mới thì chúng ta mua lúc đó chúng ta sẽ có độ an toàn rất là cao nên chính vì vậy thì trong cái giai đoạn này Dũng mua ở lúc mà 56 57 và sau đó thì à 46 47 sau đó thì năm lên 51 mới mua bởi vì lúc này cái quá trình vàng nó ổn định rồi trước khi nó bước vào một chu kỳ mới Ok và cuối cùng là xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái việc phân tích giá vàng trong cái buổi tối hôm nay và đây cũng là một cái ờ, phân tích giống như chứng khoán nếu các bạn ai mà hiểu vào chứng khoán thì chúng ta thể sử dụng các biểu đồ chứng khoán để chúng ta phân tích vàng một cách đơn giản nhất à, xin cảm ơn rất nhiều và nếu các bạn thấy là video này hay thì hãy đăng ký kênh để video à, tiếp theo Dũng Phát bạn sẽ là người à, sớm nhất nhận được video của mình à, xin cảm ơn rất nhiều